Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Hướng dẫn cách lạy trong thờ cúng chuẩn mực mà ai cũng nên biết để không phạm bất kính Chắp tay đứng trước ban thờ hay đi lễ chùa Đi đám tang, người ta đều cần thực hiện hành động vái lạy để thể hiện lòng tôn kính. Nhưng liệu có phải ai cũng biết cách lạy trong thờ cúng đúng theo quy tắc hay không? tập tục lạy trong văn hóa thờ cúng của người Việt. Lạy vốn là hành động để bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn chân thành với tất cả tâm hồn và thể xác đối với các đấng thần linh. Các bậc tiên hiền có công khai phá Giang Sơn, bảo vệ Sơn Hà xã Tắc, tổ tiên dòng họ và cả người quá cố. Tập tục quỳ lạy bắt nguồn từ đâu, từ khi nào, chẳng ai có thể trả lời rõ ràng, chỉ biết rằng sao theo trước không có lễ giáo chính thống cũng không có mấy sách vở đề cập đến mà chủ yếu chỉ là truyền miệng đời sau học tập theo đời trước cứ thế lâu dần đa số người ta chỉ làm cho có lệ ít người còn hiểu được chính xác ý nghĩa và cách quỳ lại trong thờ cúng như thế nào cho đúng dân tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa Trung Hoa nên việc lễ lạy từ hình thức đến nội dung từ lễ tổ tiên ông bà đến lễ lạy trời đất thần Phật thánh ở đình chùa lăng miếu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều điểm khác biệt ở chỗ trong văn hóa thờ cúng của người Việt, số lần và cách lạy trong thờ cúng tùy trường hợp mà mang ý nghĩa khác nhau. Đây là phong tục tập quán riêng của Việt Nam ta mà Trung Quốc không hề có phân biệt lạy và vái lạy và vái thường đi liền với nhau đôi khi có thể thay thế cho nhau nhưng thực chất mỗi hành động lại có ý nghĩa riêng biệt tập tục lạy quỳ lạy là hành động nhằm tỏ lòng tôn kính với người trên hoặc là người quá cố vào bậc trên của mình có hai thế lạy là thế lạy của đàn ông và thế lạy của phụ nữ đối với đàn ông thế lại của đàn ông là ở tư thế đứng thẳng theo thế nghiêm chắp hai tay trước ngực và giơ cao lên ngang trán sau đó cúi mình xuống đưa hai bàn tay đang chắp xuống gần tới mặt hay mặt đất thì xòe hai bàn tay ra đặt nằm úp xuống đồng thời quỳ gối bên trái rồi sang gối bên phải xuống đất đầu cúi rạp xuống gần hai bàn tay theo thế phủ phục sát đất Tiếp theo, dần đứng người dậy bằng cách đưa hai bàn tay chắp lại để trên đầu gối trái, lúc bấy giờ đã co lên và đưa về phía trước, ngang với đầu gối chân phải đang quỳ để lấy đà đứng lên chân phải đang quỳ cũng theo đà đứng lên cùng chân trái hai chân đứng ở tư thế nghiêm như ban đầu tiếp tục tiến hành lại như vậy cho tới khi đủ số lạy Lưu ý khi quỳ có thể quỳ bằng chân phải hay chân trái trước cũng được, tùy theo chân thuận mà tiến hành. Nhưng cần nhớ, khi quỳ chân nào xuống trước thì lúc chuẩn bị đứng dậy phải đưa chân đó về trước nửa bước và tì hai bàn tay đã chấp lại lên đầu gối chân đó để lấy thế đứng lên thế lệ này theo kiểu này gọi rất khoa học và vững vàng sở dĩ phải quỳ chân trái xuống trước vì thường là chân phải vững hơn nên được dùng để giữ thế thăng bằng cho khỏi ngã khi chuẩn bị đứng lên cũng vậy co chân trái là để chân phải có thế làm điểm tựa để tư thế lại được vững hơn đối với phụ nữ thế lạy của phụ nữ có một chút khác biệt với thế lạy của đàn ông ở chỗ cách ngồi trệ xuống đất để hai cẳng chân vắt chéo về bên trái bàn chân phải ngửa lên để ở dưới đùi chân trái nếu mặc áo dài thì kéo tà áo trước trải ngay ngắn trước mặt và kéo vạt áo sau để che mông cho đẹp mắt sau đó chắp hai bàn tay lại để trước ngực rồi đưa cao dần lên ngang tầm trán giữ tay ở thế chấp đó mà cúi đầu xuống khi đầu gần chạm đất thì tách hai bàn tay đang chắp đó đặt nằm úp xuống đất và để đầu lên hai bàn tay giữ ở tư thế đó một hai giây rồi dùng hai bàn tay đẩy lấy thế ngồi thẳng dậy đồng thời chắp hai bàn tay lại đưa lên ngang trán như ban đầu cứ thế làm tiếp cho đến khi đủ số lạy lạy xong thì đứng lên vái ba vái rồi lui ra là hoàn tất bên cạnh đó cũng có một số nơi phụ nữ áp dụng thế lạy theo cách quỳ hai đầu gối xuống chiếc để mông lên hai gót chân hai tay chắp lại đưa cao lên đầu rồi giữ hai tay ở thế chấp đó mà cúi người xuống khi đầu gần chạm mặt đất hay mặt chiếu thì xòe hai bàn tay ra ấp xuống chiếu, để đầu lên hai bàn tay, cứ tiếp tục lại cho đến khi đủ số lạy. Nhưng thế lạy này có thể làm đau ngón chân và đầu gối, đồng thời không để mắt bằng thế lạy trên. Như vậy, thế lạy của đàn ông có vẻ hùng dũng, mạnh mẽ, tượng trưng cho dương. Thế lạy của các bà, các cô có sự uyển chuyển, thước tha tượng trưng cho âm. Tuy nhiên, thế lạy của đàn ông gây bất tiện nếu mặc âu phục, cho nên hiện nay chỉ có những người cao tuổi vẫn áp dụng thế lạy trên của đàn ông, nhất là trong các dịp lễ tổ. Còn phần đông người ta có thói quen chỉ đứng vái mà thôi, xong nếu có lòng thành tập dưỡng nhiều lần rồi cũng thành. Tập tục vái Khác với lạy vái thường được áp dụng ở thế đứng, nhất là trong dịp lễ ở ngoài trời. Trong trường hợp trong trường hợp này vái thay trở lại vái là hành động chắp hai bàn tay để trước ngực rồi đi lên ngang đầu hơi cúi đầu và khom lưng xuống sau đó ngẩng lên đưa hai bàn tay lên xuống theo nhịp lúc cúi đầu khi ngẩng đầu lên tập tục vái được thực hiện sau khi người ta đã khấn trong các dịp lễ tết hay đi lễ chùa sau khi bày hoa quả, đồ lễ và thắp nhang, người làm lễ sẽ bắt đầu đọc những lời khấn rầm rầm trong miệng liên quan đến các chi tiết về ngày tháng năm, nơi chốn, mục đích buổi cúng lễ, cúng ai, tên những người trong gia đình và cuối cùng là những lời cầu xin và hứa hẹn. cách lạy trong thờ cúng sao cho chuẩn tùy vào mục đích đối tượng được hướng tới dân tộc ta lại có những cách lạy trong thờ cúng khác nhau như sau khi đi lễ phật ta lạy ba lạy ba lạy này tượng trưng cho phật pháp tăng phật ở đây là giác tức giác ngộ sáng suốt thông hiểu mọi lý lẽ pháp là chính tức điều chính đáng đứng đắn trái với tà ngụy tăng là tịnh tức là trong sạch thanh tịnh không nhờ bẩn cách lạy trong thờ cúng này là nguyên tắc chung phải theo tuy nhiên tùy từng ngôi chùa mà người ta có thể quy định và kiểu cách lạy khác nhau nhưng phần chung hoặc nếu ta chưa rõ phong tục tập quán ở điểm đó thì cứ nên áp dụng theo luật chung tức là lạy ba lạy hai lạy được áp dụng trong trường hợp lạy người sống như khi cô dâu chú rể lạy cha mẹ khi đi phúng điếu ta lại hai lạy với người vai dưới như em con cháu và những người vào hàng con em của người quá cố sau khi đã lạy người ta cũng tiến hành vái ba vái ý nghĩa của ba vái này là lời chào kính cẩn chứ không mang ý nghĩa nào khác nhưng trong trường hợp người quá cố vẫn được để quan tài tại nhà quan người đến phúng điếu nếu là người vai trên của người quá cố như các bậc cao niên hay vào hàng cha chú anh chị chú bác cô dì thì đứng để vái hai vái mà thôi khi quan tài đã được hạ huyệt tức là sau khi chôn rồi người ta vái người quá cố bốn vái theo nguyên lý âm dương khi chưa chôn người quá cố vẫn được coi là còn sống nên ta chỉ lại hai lạy hai loại này tượng trưng cho âm tương nhị khí hòa hợp trên dương thế tức là sự sống còn sau khi người quá cố được chôn rồi thì phải lạy bốn lại người ta dùng bốn lạy để cúng người quá cố như ông bà cha mẹ và các thánh thần trong chùa miếu bốn lạy tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu tứ phương đông thuộc dương tây thuộc âm nam thuộc dương và bắc thuộc âm tứ tượng là thái dương thiếu dương thái âm thiếu âm Nói chung bốn loại này bao gồm cả cõi âm lẫn cõi dương mà hồn ở trên trời và phách hay ví ở dưới đất nương vào đó làm chỗ trú ngụ. Nếu không thể áp dụng thế lại, người ta thay thế bốn lạy bằng bốn vái để cúng người quá cố như ông bà, cha mẹ và thánh thần. Ngày xưa người ta lạy vua năm lạy, năm lạy người ta tượng trưng cho ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó vua tượng trưng cho trung cung tức hành thổ ở giữa cũng có ý kiến cho rằng năm lẫy tượng trưng cho tứ phương là đông tây nam bắc và ở giữa trung ương trọng tâm tức nơi nhà Ngày nay trong dịp dỗ tổ Hùng Vương, những người trong bàn tế lễ thường lại năm lại để tỏ lòng biết ơn tôn kính tới vua tổ Hùng Vương đã có công khai sáng nòi giống Việt Nam Ngoài ra, nằm vái cũng được dùng để cúng tổ khi không thể áp dụng thế lệ như trong trường hợp quá đông người và không có đủ thời gian để mỗi người lại đủ năm lạy. Phong tục sinh ra là do thói quen từ lâu đời và đã được mọi người chấp nhận, noi theo từ đời này qua đời khác. Nhiều khi không phải giải thích rõ được lý do tại sao lại làm thế mà con cháu đời sau chỉ biết làm theo cho đúng trong đó, tập tục thờ cúng là cách người Việt Nam ta biểu thị lòng nhớ ơn tổ tiên cũng như lòng thương và hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Đây là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt mà chúng ta cần phải duy trì. Và điều quan trọng là cần nắm được cách lạy trong thờ cúng sao cho chuẩn xác để không phạm phải bất kính với các bậc bề trên.